video này không có tình tiết nhạy cảm các bạn không lo khi xem chúc các bạn xem video vui vẻ á Vỗ tay, vỗ tay Vỗ tay <laughs> Vỗ tay của anh Hắn to ra được không? Ha ha ha ha ha ha ha ha à đưa đây mà nhớ anh ra biết gì cho buổi sáng ờ à, cho buổi sáng đó cho buổi sáng Ba cha. Hôm nay mình biết đồ anh. Ê, wow. cây đi đây. <laughs> con vui mà đúng mà tao bay nhiều cái vào Ha ha ha. đi với chả má rung mà chả má rung mà <laughs> sao biết thôi ba <laughs> ai mới sốt rồi à đã sốt rồi đi mấy đừng đừng không hiếm gì <laughs> đâu